Phần tìm hiểu bài, cô giới thiệu với các con một bức thư và qua bức thư đó chúng ta sẽ xây dựng được phần cấu tạo của một lá thư. Cô muốn hướng dẫn với các con và giới thiệu với các con bức thư của bạn Đức gửi bà. Chúng mình cùng đọc lại bức thư này trước đã nhé. Hải Phòng, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2003. Bà kính yêu, lâu rồi cháu chưa được về quê, cháu nhớ bà lắm. Dạo này bà có khỏe không ạ? Gia đình cháu ngoài này vẫn bình thường. Năm nay cháu học lớp 3. Từ đầu năm đến giờ cháu được 8 điểm 10 rồi đấy bà ạ. Ngày nghỉ cháu thường được bố mẹ cháu cho đi chơi. Cháu vẫn nhớ, năm ngoái cháu được về quê, thả diều cùng anh Tiến trên đê và đêm đêm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng. Cháu hứa với bà sẽ học thật giỏi, luôn chăm ngoan để bà vui. Cháu kính chúc bà luôn mạnh khỏe, sống lâu. Cháu mong chóng được đến hè để được về quê thăm bà. Cháu của bà, Đức Trần Hoài Đức. Đây là bức thư. À, Nào, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu xem bạn Đức đã viết một bức thư theo cấu tạo nào để gửi bà và chúng ta sẽ học tập phần cấu tạo thư ấy nhé. Câu hỏi thứ nhất, Đức viết thư cho ai? Con dễ dàng trả lời được đúng không? Cho người thân của bạn Đức, đó chính là bà, và bà của Đức thì ở dưới quê. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo của một bức thư. Dòng đầu tiên của bức thư, bạn ghi thế nào? Các con có thể quan sát bức thư. Dòng đầu tiên bạn ghi Hải Phòng ngày mùng 6 tháng 11 năm 2003.